Ok chào các bạn Hiện tại mình đang trong giờ làm tới giờ này cũng cuối giờ rồi Công ty mình rồi, trồng nói rau ra Chơi Nói ra coi Nói Trồng à, rau sạch quá trời luôn Mà không biết giờ đi vô lối nào Đi vô lối trên kia quá để bây giờ mình đưa các bạn đi vô thẳng coi người ta thu hoạch rau ha rau này rau sạch trăm phần trăm luôn á lòng <laughs> rồi lòng mới rồi cái vườn rau ở bên đây mình ờ, có đẹp không đầu tư hết nguyên tình cái này đã tính nuôi con thì công con gì thơm dứa nè ở ngoài bắc tôi kia dứa đây chơi thơm nấu hấu ha hấu là miếng miếng miếng nè hấu quá trời xinh không ai của con quá chứ lấy về hết luôn ha <laughs> à. giỡn thôi lấy về hết dễ đòn lắm á ai đừng có chèo lên đó ra có mấy mấy con chừng mấy cái nhà đó dạ dạ dạ đi luôn nếp đi đó, bữa nào mọi người giống như đi đúng không? Vô đây đâu nó mém cũng. Nắng. đây. ai đạp hết cây rồi nè. một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười bồi đầm già mắt mười bốn mười lăm bịch gì rồi? hai hết luôn bịch ha đây mình ra phụ rồi ra phụ vũ cải rồi. người ơi ở sân mướt luôn ở sân mướt luôn ơi ai gà chồng không có ờ, bằng không có xịt thuốc gì hết trơn hả không có xịt thuốc gì hết trơn

Quay phim lát chú ơi. Thấy không? Đổ chưa? Đổ 20 bạch chưa? <laughs> À, lấy luôn cái bịch dưới phải luôn hả? Tám bịch dưới hả? Ồ cài bò bịch cho ta. Đúng rồi, ăn to. Dạ, cài chê, To à? Đó, đó, ông đây nó quay nè. Đó, ngon. À. Hai chục bịch đủ rồi à. à. Nhỏ gì chắc tới mời mới có ăn quá ha. Đi lên hai chục bịch đủ rồi đó ngưng luôn rồi đó ngưng được rồi ngưng đi ngưng rồi đó đây là một à, thanh niên đang đứng xin rau, một thanh niên đang đứng xin rau, nghe các bạn thấy bêu không lên mạng là bêu hết có ghê luôn á không phải chị em có hai thanh niên này đang lụm ờ, rau vô bao nông không nông nông biết rồi rau non chứ không phải là người non này nghe bên đây là hai thanh niên còn bên kia là hai người đẹp cái clip ngắn của mình à, về cái khung cảnh trong công ty mình làm việc chỗ người ta trồng rau sạch thì à, giới thiệu qua cho các bạn nơi à, làm việc của mình vậy thôi có gì các bạn thấy ý nghĩa thì hãy like subscribe chia sẻ kênh youtube của mình thôi bye bye